mỗi khi trong thâu đây lại thấy nhớ trung thu ông đồ giật lên sau trời vắng các bạn bè ơi các bạn nhỏ cùng đến trung thu rước đèn đi chơi rước đèn đi chơi đi trung thu trung thu rước đèn đi chơi mỗi khi ta lại tết nhà trung thu trung thu ơi xin được đi vào hết là chúng thu chúng thu hát chúng thu chúng thu chúng thu chúng thu bắn chúng thu hoàn cò bắn ba chúng thu chúng thu chúng thu chúng thu chúng thu chúng thu chúng thu rất gần ông sao cùng nhau đi mua đầu trai chúc thu những chất thú vị của các bạn nhỏ tôi à. một mùa trung thu hoài đẹp nào đang trôi qua nhanh nhau các bạn